nên như là bạn thân chuốc say anh rồi dừng chân khóc nhớ tình nhân nhớ năm tháng ta đã yêu như trẻ thơ cứ yêu ngu ngờ rồi tan vỡ mùa đông ơi có bao nhiêu người trên phố trái tim đang nằm sai chỗ mãi trong tình ngô lại gian dối con tim em vỡ tan mất rồi đường chúng ta hạnh phúc